một lát nữa khi mà các bác muốn lắc tài các chỉ cần lắc về góc này còn mình muốn lắc xỉu thì mình sẽ lắc theo chiều ngược lại được chưa ạ bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này đây đầu tiên là mình lắp cái góc này ra tài này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này bão này năm tài này đó năm chén tài bây giờ mình muốn lắc về xỉu mình chỉ cần gì ạ hất ngược tay về phía trước là cái chiều ngược lại của chiều tài hoặc mình có thể xoay đĩa như này là các bác đã có thể lắc về xỉu được rồi nha các bác nha này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này